Xin kính chào các bạn đã đến với kênh youtube của tôi Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là Tại sao nhiều cái tài khoản Shopee của các bạn Lại bị khóa cùng một lúc Khi đăng nhập vào cùng một thiết bị Và cách khắc phục nhé Cách đề phòng Thì đầu tiên Khi các bạn uh, dùng nhiều tài khoản Để áp dụng nhiều mã giảm giá Nhiều lần thì khi đó cái ví dụ đây là cái client này là máy ờ, của các bạn kết nối với cái con mua cái router này nó chính là cái con wifi của các bạn con wifi nhà các bạn thì trên này cái USB qua nhiều bước đây đến USB đây thì khi nhiều lần các bạn uh, dùng một thiết bị mà đăng nhập nhiều tài khoản khác nhau ấy, thì khả năng cao ấy, thì cái cái cái số pin này nó sẽ chặn luôn cái địa, địa chỉ IP của các bạn nó sẽ chặn ở đây nhá hoặc là nó sẽ thường thường ấy nó sẽ chặn luôn cái cục wifi của các bạn này chặn cái địa chỉ IP của cục wifi này nhá đó là lý do tại sao à, các bạn uh, dùng đăng nhập tạo tài khoản mới bằng cái thiết bị cũ thì cũng bị chặn cũng bị báo là gian lận tài khoản nhé nó chặn luôn ở cái con R1 này thì tất cả những cái điện thoại mà thiết bị này kết nối với con R1 này thì cũng bị uh, lây theo bị chặn theo nhá đó thì uh, để khắc phục thì chúng ta có thể uh, đầu tiên cách uh, khả quan nhất là các bạn thay đổi địa chỉ ở vì công cộng của wifi bằng cách nào thì uh, cách mà nhiều người thường dùng làm ấy thì đó chính là cách thứ hai thì thay đổi địa chỉ IP Wi-Fi bằng cách lên Google gõ nhé các bạn lên Google gõ thay đổi địa chỉ IP công cộng của Wi-Fi nếu được nhé còn thường thì là các nhà cung cấp mạng sẽ tự động cấp phát cho các bạn một cái IP và tuy nhiên cách này thì nghe cũng vẻ hơi là hơi hơi hơi khó hiểu lằng nhằng đấy nên một số bạn tức là mình mà không chuyên ấy thì mình cũng không biết được đâu phải không cho nên đến cách thứ ba chúng ta dùng VPN các bạn có thể dùng uh, uh, hotspot shield có nhiều cách nhé có nhiều cách có nhiều cách để các bạn có thể thay đổi cái fake IP này fake IP còn trên điện thoại di động ấy, thì các bạn có thể uh, tắt wifi tức là không lấy vào con wifi này nữa một con và khởi động lại đi khởi, khởi động điện thoại nhé thì khi đó các bạn dùng luôn cái mạng uh, internet mạng của máy để kết nối vào shopee thì lúc đó các bạn có một diện mạng mới rồi nên các bạn yên tâm đó đó là những cách cơ bản để gọi là khắc phục cái tình trạng mà bị xóa bị bị khóa nhiều tài khoản khi đăng nhập của một thiết bị từ lần sau các bạn không được dùng con wifi đấy để kết nối với con điện thoại mà mà các bạn mà các bạn đã kết nối trước đó mà phải thay bằng con wifi khác thì ở đây cái cách nữa thì các bạn có thể là mượn wifi nhà hàng xóm nhé thì nhiều khi là các bạn có thể tưởng tượng rằng là ví dụ là nhiều người, người ta nói rằng là có thể bị chặn cái địa chỉ MAC à, ờ, tức là nó một cái địa chỉ vật lý ở trong cái phần cứng ấy, của các bạn ấy thì không nhá bởi vì ờ, nó không thể nào có cách truyền cái địa chỉ MAC của máy của các bạn đến tận cái con Shopee này được thì tận cái máy chủ này được các bạn có thể tham tham khảo mô hình của ai nhé bảy tầng ở đây các bạn có những cách này và các bạn lưu ý là đừng cái con wifi các bạn vào bị chặn ấy nếu các bạn uh, áp dụng những cái cách mà thay đổi này không nói và nếu mà cách khác thì là các bạn tự thay mượn wifi nhà hàng xóm nào ưu tiên hàng đầu nhé lưu ý là từ sau là không được kết nối nhiều tài khoản và cùng một thiết bị kết nối cùng một cái con wifi nhé ok chúc các bạn thành công